Hải Đăng ờ, xin chào bạn Cái này đang ờ, xin giới thiệu các bạn ờ, vượt uh, câu đài Hiện nay đang đang có hai size 21 và 24 các bạn nhé đây, đang sẽ đo đường kính của vành vượt đây đường kính vành vượt là 40 đây các bạn nhé đường kính vành vượt, chất liệu vành nhôm rất nhẹ nhôm uh, sơn tĩnh điện đây là cán 21 à, đây các bạn chiều dài 21 hiện này đang có hai màu màu này màu à, tím và màu à, xanh nõn chuối phần chuôi cán và gen vặn đây các bạn bắt gen vào đây Đó. bắt gen vào còn xoáy này ra là các bạn à, rút ra được ốc này à, chất liệu à, nhôm CNC các bạn nhé đây là cán 21 ờ, là hai hai hai khúc còn 24 là ba ba đốt các bạn nhé ờ, hay còn gọi là ba khúc thế đây, 24 đây đây là một à, một đốt này hai đốt này và đốt ngoài nữa là ba đốt phải đang à, sẽ đo đường kính à, ngoài của cái cá này các bạn đường kính ngoài đây các bạn là 22 hai. đường kính trong của cái chỗ đầu gen là đi 17 Đấy, đây 17 anh nhìn 17 Đấy. đây là cán 24 dòng này chất liệu carbon nhé các bạn nhé 20 đường kính ngoài của 21 là 20 đường ờ, kính quả gen này chắc nó tầm 17 giống cái kia thôi 17 các bạn ạ trọng lượng ờ, đang sẽ cân à, trọng lượng cán các bạn trọng lượng cán 21 này các bạn này là 196 gram ừ, hai mét bốn này coi 269 gram Đấy. À, chiều dài thu gọn các bạn nhé chiều dài thu gọn quả là một mét mốt các bạn chưa được một mét một mét à, một mét linh tám chưa được một mét mốt chiều dài đấy hai bốn một mét mốt một mét linh tám hết các bạn nhé chiều dài thu gọn một linh mét linh tám à. đấy vâng Đấy, vừa rồi hải đang à, phát sinh đã giới thiệu các bạn là uh, vượt câu đài vượt cá câu đài hải đang uh, à, sinh xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của hải phát sinh